chiều khai quang và chiêu tự trùng hi hi a hi hi a à, soi trong Nam Việt soi về Phật thánh sau trình của cha Con trình lên các sáng các họ Ý à ý ý à. dầu là tấm lòng son Quả cau là tấm tất con gia trình Nay con vì có ơi châu trình trước trình Phật thánh sau trình của cha Sầu trình lên các sáng họ nguyện con căn số gia trình mời sâu đệ nhị chép biên so thọ trường dòng hòa ngân mang đến tận này good night. người trong tứ phủ thương yêu nhau cùng mắt lòng sầu thương sông kia cỏ mỏ biển sông ý trời trời mây trôi